Hôm nay mình sẽ đưa đến cho các bạn một bộ phim cực kỳ hấp dẫn kể về một người đàn ông có bố là một huyền thoại quyền Anh. Cái bóng của người cha quá lớn khiến anh phải quyết tâm vượt được qua. Vậy làm thế nào để anh có thể làm được điều đó? Chris là một đứa trẻ có bố là nhà vô địch quyền Anh hạng nặng. Chắc cũng vì thế mà cậu cũng có dòng máu võ sĩ chảy trong huyết quản. Ngay từ nhỏ Chris đã làm bạn với cảnh sát cũng vì thế mà khi lớn lên anh đã mặc định sẵn con đường anh đi sẽ giống cha mình. Tuy rằng không được luyện tập bài bản nhưng hầu hết các đối thủ nghiệp dư đã đều bị Chris đánh bại mà lần nào lên sàn anh cũng chiến thắng đối thủ một cách áp đảo. Ngoài những lúc lên sàn ra anh còn là một nhân viên văn phòng. Chris biết rằng đây không phải thứ mà anh yêu thích. Để theo đuổi giấc mơ quyền anh Chris đã xin nghỉ việc ngay sau đó. Về nhà anh nói chuyện với mẹ nhưng người mẹ lại không muốn anh đi theo con đường đó vì chính cha anh đã chết trên sàn đấu. Bà không muốn mất đi người con trai này, tuy vậy Chris vẫn quyết tâm theo đuổi giấc mơ quyền Anh, một mình anh đi lên thành phố muốn tìm cơ hội tập luyện chuyên nghiệp nhưng tất cả các câu lạc bộ ở đây đều không nhận anh, vì bọn họ đều đã có đủ các tuyển thủ để bồi dưỡng, với lại việc luyện tập chuyên nghiệp phải được làm từ lúc nhỏ, bây giờ Chris mới bắt đầu luyện tập thì đã quá muộn, tỷ lệ để huấn luyện một người như Chris để thành công là không cao, trong lúc bất lực anh tìm đến một người, ông là huyền thoại quyền Anh Rocky, cũng chính là bạn và là đối thủ lớn nhất của cha Chris. Rocky là một huyền thoại trên sàn đấu mà ai cũng biết, vì thế Chris mong muốn có được được sự giúp đỡ của ông, nhưng Rocky đã không cần suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối. Năm đó cha của Chris mất mạng vì thay ông thi đấu trận đó, Rocky vẫn luôn tự trách mình, ông không muốn người con trai duy nhất của bạn cũng đi vào con đường này, bị từ chối trở về Chris rất buồn, ngồi xem nhà vô địch thế giới hống hách trong lòng lại càng thêm khó chịu. Đêm đó anh không sao ngủ được ngay khi trời sáng Chris lại một lần nữa đến tìm Rocky, anh thuyết phục ông hãy huấn luyện cho anh, nhưng thứ Chris nhận được vẫn chỉ là sự từ chối. Tuy vậy thì anh lại chuyển hướng mong muốn Rocky có thể chỉ cho mình một vài bài tập như thế anh vẫn có thể tự tập luyện mà không cần đến Rocky kèm cặp chính vì sự kiên trì của mình mà Chris đã làm cho Rocky dao động. Ông đồng ý chỉ cho anh một số bài tập cơ bản, sau đó ông đi đến trước mộ của người bạn thân. Rocky cũng không biết phải đối mặt với ước mơ của Chris như thế nào, ông rất muốn chắp cánh cho ước mơ đó bay thật xa, nhưng cũng lại thấy hổ thẹn nếu ông chấp nhận thì rất có thể Chris sẽ gặp nguy hiểm như cha của mình. Tuy vậy lòng quyết tâm của Chris lại rất lớn, đó cũng có thể là một nhà vô địch trong tương lai. Sau khi suy nghĩ thì Rocky quyết định chấp nhận Chris, ông đưa cậu đến một câu lạc bộ quyền Anh. Ông chủ thấy thì rất ngạc nhiên vì nghĩ Rocky muốn tái xuất nhưng thật ra là ông muốn làm huấn luyện viên riêng cho Chris ở đây vậy ở đây cũng là chỗ người quen nên có thể nhờ cậy để họ cho tập luyện. Cùng với sự quyết tâm của Chris hai người bắt tay vào luyện tập. Bài tập đầu tiên là bắt được một con gà trong vòng 30 giây để rèn luyện độ nhanh nhạy. Tiếp theo là nhảy dây 10.000 lần, sau đó là luyện tập đánh trước gương. Ông muốn chỉ dạy cho Chris cách né đòn và tấn công đối thủ. Những bài tập cứ dần dần được nâng cao. Nhìn thấy Chris tiến bộ rõ rệt, ông chủ câu lạc bộ muốn anh tham gia vào một trận đấu mà đối thủ của Chris sẽ là võ sĩ mạnh nhất của câu lạc bộ này. Tuy vậy thì Rocky nghĩ rằng đây chưa phải là lúc để làm việc đó bởi vì thứ ông hướng đến cho cậu học trò là những trận đấu đỉnh cao trong tương lai. Từ hôm đó Chris cũng chuyển đến nhà của Rocky để việc tập luyện được đạt hiệu quả cao hơn, rồi ông dẫn cậu đến một phòng tập riêng nơi mà trước đây ông thường luyện tập. Ở đây có rất nhiều người có tài năng giúp đỡ được hai người, cùng với sự huấn luyện khắc nghiệt cứ từng ngày trôi qua mọi người lại được thấy sự tiến bộ của Chris. Biết được rằng thời điểm đã tới Rocky sắp xếp cho Chris được thi đấu lần đầu tiên, đối thủ của cậu thực sự rất khó nhai khi đã có 10 trận đấu knockout và mới chỉ để thua một trận. Trận đấu mới bắt đầu hai người chỉ thăm dò vào đối thủ, nhưng với áp lực lần đầu Chris liên tục bị đối thủ đánh trúng, gần như Chris không thể nào tấn công chúng được đối phương. Anh liên tục phải gánh chịu những cú đấm trời giáng, cũng may đúng lúc này tiếng chuông hết hiệp vang lên, Rocky bảo anh hãy giữ một cái đầu lạnh, cố gắng tìm ra sơ hở đối phương và hạ nốc ao hắn. Bước vào hiệp hai đối thủ vẫn thể hiện một sự tự tin tuyệt đối, còn Chris cũng đã bình tĩnh hơn trong những cú né đòn, nghe theo sự chỉ dẫn của Rocky khi thấy đối phương sơ hở anh tung một cú đấm móc, lập tức làm cho đối thủ nằm sàn cùng với những tiếng đếm của trọng tài Chris đã có chiến thắng đầu đời, cô bạn gái không kìm được mà nhảy lên chia vui. Sau trận đấu đó Chris cũng có được một chút danh tiếng, nhưng cũng khiến truyền thông đào ra được thân phận mà Chris vẫn luôn giấu, con trai của vua quyền Anh Apollo, cũng vì thế đã có rất nhiều đối thủ đến tìm thạch đấu với anh. Trong số đó còn có cả quyền vương đời mới nhất con lần. Trước đó không lâu vì không khống chế trọng lượng trước khi thi đấu nên anh ta đã bị hủy tư cách tham gia thi đấu. Vì vậy giờ rất cần một bước đệm để con lần lấy lại sự nghiệp mà bước đệm này chẳng ai khác tốt hơn con của một huyền thoại quyền Anh. Ai cũng biết Chris chỉ là kẻ lót đường cho con lần, không ai coi trọng một người mới. Chỉ mới thắng được một trận dù cho đó có là con trai của Apollo đi chăng nữa thì trình độ vẫn quá ao trình, nhưng Creed vẫn quyết định chấp nhận lời thách đấu đó, bởi vì dòng máu huyền thoại quyền anh đang chảy trong huyết quản, anh phải chứng minh rằng hổ phụ sẽ sinh hổ tử. Để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng này Rocky đích thân lên sàn huấn luyện cho Creed, nhưng vào một ngày Rocky đột nhiên ngã khụy xuống. Khi đến bệnh viện bác sĩ cho biết ông có một khối u bạch huyết cần phải nhập viện để hóa trị nhưng trong giờ khắc quan trọng này ông không muốn rời bỏ học trò cũng vì việc này mà hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã bởi vì quyết không muốn Rocky phải mạo hiểm sức khỏe vì anh, điều đó sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng nhưng Rocky lại không nghĩ như vậy, hóa trị với căn bệnh đó vốn dĩ là không có tác dụng. Bởi vì chính vợ của ông đã chết với căn bệnh tương tự việc hóa trị chỉ làm lãng phí thời gian của bọn họ. Rocky thì chỉ cho rằng mình là một người huấn luyện viên phải tập trung hết sức vào công việc huấn luyện, còn Creed lại không nghĩ như vậy vì anh đã coi Rocky như cha của mình từ lâu rồi. Rocky sau đó cảm thấy như mình đã làm học trò tổn thương, ông tìm đến Creed để xin lỗi và giải hòa. Lúc này Chris mới nói anh sẽ tập luyện nếu như Rocky chịu chữa bệnh, hai người bọn họ sẽ cùng nhau chiến đấu cho một mục đích chung. Đến cuối cùng Rocky đã bị thuyết phục Chris cũng lao đầu vào tập luyện mọi nơi mọi chỗ. Bằng sự quyết tâm anh tập không ngừng nghỉ 18 tiếng một ngày, chạy bộ leo cầu thang và những giáo án vô cùng khắc nghiệt nó hướng đến cho một sức mạnh thể chất. Cùng với những bài tập chuyên môn, Reed đã mạnh hơn bao giờ hết nhưng đối thủ của anh là một nhà vô địch quyền Anh, một tên luôn tỏ ra hống hách coi mình là nhất. Trong buổi họp báo hắn đã phát biểu khinh thường Reed cho rằng vì cái tên của cha mà Reed mới được đấu với hắn. Chính những câu nói đó đã làm nam chính sôi máu tí nữa thì đã xảy ra một cuộc chiến trong phòng họp. Trước trận đấu người mẹ vẫn luôn phản đối con trai thi đấu thì hôm nay bà đã gửi tới cho anh một chiếc quần vốn dĩ thuộc về anh. Đây đúng là sự ủng hộ lớn nhất mà Reed cần có vào lúc này. Anh lặng lẽ bước lên sàn đấu, còn phía đối thủ thì lại lại xuất hiện với màn biểu diễn khoa trương con lần đeo đai vô địch như nói một lời thách thức với Quyết cùng với danh tiếng vốn có gần như tất cả khán giả đều cổ vũ cho hắn. Riêng chỉ có cô bạn gái đang ngồi trong góc là gào thét tên Quyết trận chiến cũng ngay sau đó bắt đầu ở hiệp đầu tiên con lần lợi dụng ưu thế to cao hơn không tấn công từng đòn đánh như trời giáng tìm đến mặt Quyết anh thì cũng chỉ biết sơ mặt ra để chống đỡ đối thủ như đang trêu đùa Quyết vậy Quyết muốn tấn công nhưng sải tay anh lại quá ngắn không thể nào đánh trúng. Cuối cùng là bị con lần phản đòn bằng một cú móc dưới, người mẹ ngồi xem tivi mà cũng cảm thấy bất an, nhưng vừa khi đứng dậy thì lại bị đối thủ cho ăn một loạt các đòn đánh. Đúng lúc này thì tiếng chuông hết hiệp một cũng vang lên, Rocky không ngừng động viên nhắc nhở Chris phải bình tĩnh, hãy hạn chế những sai lầm và tìm ra sơ hở của đối phương, kết hợp phòng thủ và tấn công chờ đợi cơ hội tung ra đòn đánh kết liễu. Chris nghe những lời này dường như đã hiểu, còn tên con lần thì hắn quyết tâm phải hạ được Chris trong hiệp hai này, trận đấu lại được tiếp tục vẫn giống như hiệp trước Chris lại bị tấn công không ngừng, nhưng anh nhưng vẫn cố phòng thủ để tìm ra sơ hở, cuối cùng đã tìm được tung một cú đấm làm rách mặt con lần, làm cho mọi người đều rất hưng phấn, nhưng điều đó đã làm con lần nổi máu chó. Hắn ta lao vào tấn công dồn dập Creed cũng liên tục trả đòn, dường như cả hai đã bỏ qua bước phòng thủ để tấn công trực diện. Đúng lúc này hiệp hai lại kết thúc thấy Creed đã quá phấn khích Rocky không ngừng nói hãy bình tĩnh, còn con lần thì cũng đã hoàn toàn phá sản kế hoạch hạ Creed trong hiệp hai không những thế hắn ta cũng đã phải đổ máu, còn khán giả phía dưới thì lại thêm phần phấn khích. Ai có thể nghĩ được một võ sĩ mới lại có thể đánh ngang ngửa với nhà vô địch dường như anh không hề yếu thế hơn, nhưng đến hiệp thứ ba con lần bắt đầu nghiêm túc hơn, hắn ta đánh Chris đến nối anh cảm thấy mơ hồ, nhưng cũng rất may anh vẫn trụ vững trên sàn thi đấu, anh bắt đầu phản đòn làm cho hắn phụt cả máu mồm, cứ như vậy từng hiệp trôi qua, hiệp 7 rồi đến hiệp 11 không ai nghĩ rằng Chris có thể trụ được lâu như vậy. Càng về sau Chris lại càng trở lên mạnh hơn, anh đấm cho đối thủ phụt máu bắn tứ tung, Rocky thì vẫn không ngừng làm công tác tư tưởng cho học trò, ông bảo Chris hãy trả lại những gì mà hắn ta đã làm với anh, câu nói này như thức tỉnh con quái vật trong người quyết thế trận đã đổi chiều người đang đứng im chịu trận thế mà lại là nhà vô địch tuy vậy thì hắn vẫn chưa chịu thua. Tấn công nhiều đồng nghĩa để lộ điểm yếu, con lần đã chớp thời cơ tung một cú móc chí mạng Chris dường như đã bất tỉnh sau khi chúng đòn đánh đó, mọi người đều gào thét gọi Chris đứng dậy, lúc này những hình ảnh bố anh trong quá khứ lại xuất hiện trong đầu, anh đứng dậy trước sự kinh ngạc của mọi người, chắc có lẽ người cha huyền thoại cũng đang cổ vũ cho anh. Nhưng anh cũng chẳng chống đỡ được lâu, đòn tấn công liên tiếp của đối thủ làm một con mắt của Chris không thể mở ra, đây có lẽ lẽ là hiệp đấu cuối cùng để phân định thắng thua chỉ còn 3 phút cuối cùng, hai người lúc này đã không còn phòng thủ nữa mà chỉ thay nhau tấn công, dần dần Grid chiếm được ưu thế, anh dồn được con lần vào góc sàn đấm liên tục cuối cùng là một cú móc tuyệt đẹp, làm cho con lần trực tiếp ngã ra sàn, đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp anh ta nằm sàn, nhưng vào những giấy đếm cuối cùng anh ta bò được dậy, cùng lúc đó tiếng chuông kết thúc trận đấu cũng vang lên, trận đấu đã kết thúc con lần đã đứng được đậy ở giây cuối cùng của trận đấu, vì có số điểm tổng kết cao hơn nên anh ta đã chiến thắng, tuy không thể thắng trận đấu nhưng điều đó cũng không quan trọng nữa. Chris đã bằng nỗ lực của mình nhận được tất cả sự cổ vũ của khán giả, đến vô quyền anh cũng phải thừa nhận thực lực của Chris, anh không sống dưới ánh hào quang của cha mình nữa, từ nay Chris còn có được sự tôn trọng của tất cả mọi người, đó cũng là một sự khởi đầu hoàn hảo cho nhà vô địch. Ở phần trước Chris đã tự khẳng định được tên tuổi trong làng quyền Anh thế giới, các đối thủ cũng vì thế mà không ngừng thi nhau tìm đến, nhưng có một tên mà khiến cho Chris không thể nào không đấu với hắn, anh ta là con trai của người đã giết cha anh. Chính những duyên nợ này dẫn hai người đến một cuộc đấu tử chiến, mà đối thủ lại nổi tiếng với sự ra tay độc ác chỉ với một cú đấm đã tiễn đối thủ về với thế giới bên kia. Vậy làm sao Chris chiến thắng được hắn ta để trả thù cho người cha quá cố? Hãy cùng vua phim xem đến cuối bộ phim cực hay này nhé! Sau trận thua với nhà đương kim vô địch Chris đã nhận được sự cộng nhận của mọi người, đó cũng là một bàn đạp tốt cho anh. Từ đó Chris đã có thêm tổng cộng 6 chiến thắng knockout, để khi này anh lại bước vào cuộc đấu để giành đai vô địch quyền Anh hạng nặng. Đối thủ của anh là Danny người đang cầm đai vô địch hạng nặng thế giới, đúng là nhà vô địch anh ta rất mạnh, cú đấm như búa bổ làm Chris lặng trạng tuy vậy thì để đánh bại được anh thì vẫn chưa đủ Chris bắt đầu phản công dồn dập làm cho Danny rơi vào thế bị động không thể phòng thủ cuối cùng Chris tung ra một cú chốt hạ Danny không thể làm gì hơn ngoài việc nằm sàn. Cùng những tiếng đếm của trọng tài là sự phấn khích của Grid nhà đương kim vô địch đã không thể thi đấu tiếp sau 10 giây đếm ngược đó. Như vậy quyền Anh thế giới đã có nhà vô địch mới, nó gọi tên Grid người sinh ra để đánh bại mọi đối thủ. Chuyện vui cũng chưa kết thúc với nhà vô địch khi tối hôm đó anh đã mạnh dạn cầu hôn bạn gái Taylor, nhận được màn cầu hôn vô cùng bất ngờ cô cũng không giấu được niềm vui. Thế là Chris đã làm hai nhà vô địch trong cùng một ngày, nhưng điều đó cũng sẽ tạo cho anh một áp lực không nhỏ trong những chặng đường sắp tới, khi ở một nơi khác xa xôi một võ sĩ nghiệp dư người Nga cũng đang điên cuồng tập luyện. Hắn ta tên là Victor Drago, con trai của Ivan Drago, người mà đã đánh chết cha của Chris năm xưa trên võ đài, và sau đó bị Rocky đánh bại và lấy đi tất cả mọi thứ. Khi này hắn chẳng còn gì ngoài cậu con trai Victor để trả thù Ivan đã chỉ bảo và huấn luyện thằng con đi theo con đường của mình. Những trận đấu của Victor rất chi là nhạt nhẽo vì hắn chưa bao giờ để đối thủ đứng quá trên sàn đấu 4 hiệp. Chiến thắng đối với hắn là lẽ tất nhiên và bây giờ hai cha con nhà Drago muốn phục thù. Hai người đến Mỹ trên con đường lấy lại những gì đã mất. Khi nhìn thấy tượng của Rocky thì Ivan không thể nào quên được mối hận xưa, ông ta ngay lập tức đến tìm Rocky và gửi một lời thách đấu đến ông, nhưng Rocky biết rằng những tên người Nga này nguy hiểm như thế nào, vì vậy ông đã từ chối lời thách đấu của hắn, ông không được để Chris đi vào vết xe đổ của người cha tuy vậy thì trên TV lúc này Victor đã gửi một lời thách đấu trực tiếp đến Chris. Anh và vợ cũng thấy được tin tức này trên TV, đã thấy hắn ta còn khơi lại quá khứ đau lòng khi cha của Chris bị đánh chết năm xưa, chính điều này đã kích động sự hận thù trong Chris, anh muốn báo thù cho người cha đã chết nhưng đúng lúc này Taylor đã ngăn cản anh vì cô biết đây chỉ là kế khích tướng để cho Chris chấp nhận lời thách đấu. Tuy vậy thì Chris vẫn rất khó chịu khi được kẻ thù giết cha gửi lời thách đấu. Sau khi trở về xem lại trận đấu của cha năm xưa thì tâm trạng anh lại nặng trĩu tối hôm đó anh đến tìm ông chú già và bảo với ông anh sẽ chấp nhận lời thách đấu. Rocky lại cho rằng đấy không phải là một quyết định đúng vì trước đây bố của Chris đã chết trên tay ông, ông không muốn phải đối diện với thảm kịch đó một lần nữa. Cũng chính sự bất đồng quan điểm này làm hai người xảy ra một cuộc cãi vã. Khi Chris nhất định sẽ tham gia trận đấu, còn Rocky sẽ không làm huấn luyện viên nữa nếu như Chris đánh trận đó, mà sau đó lại có một chuyện bất ngờ đến với Chris. Taylor đã mang bầu đứa con của anh, như vậy anh lại có thêm một nỗi lo cũng giống như lúc anh đang trong bụng mẹ, bố anh cũng bước vào một trận đấu quan trọng và ra đi mãi mãi. Chris nói chuyện này với mẹ, nhưng bà đã thản nhiên đồng ý cho anh thi đấu. Cho dù bà biết Chris cũng không có được sự ủng hộ của Rocky, bà cho rằng đứa con này đã lớn đủ để suy nghĩ quyết định. Một người mẹ như bà không có quyền ngăn cản, điều đó lại càng khiến Chris cảm thấy thấy khó chịu nhưng với sự tự tin của một nhà vô địch thì quyết định đưa ra sẽ phải được thực hiện. Anh đến tìm một huấn luyện viên là đồng nghiệp với Rocky Creed nhờ anh giúp đỡ. Bọn họ rất nhanh bắt tay vào luyện tập chuẩn bị cho trận đấu. Victor ở bên khác cũng đang điên cuồng tập luyện. Không lâu sau thì trận đấu được diễn ra. Đây là một trận đấu rất được mong chờ đối với khán giả. Với một hình thể vượt trội Dragon rất tự tin cho trận đấu này. Cho dù hắn có phải đấu trên sân của Creed còn nhà vô địch thì vẫn với phong thái tự tin. Sự xuất hiện của anh làm cho khán giả cổ vũ không ngớt. Ở một nơi khác thì Rocky cũng xem trận đấu qua TV, đáng nhẽ nơi mà ông đang đứng phải là bên dưới sàn đấu, còn lúc này trận đấu cũng đã được bắt đầu, với ưu thế về thể hình làm Victor dễ dàng chống đỡ các đòn đánh, mà khi hắn phản công thì đã làm cho Chris phải lùi về sau, quả nhiên đây là đối thủ mạnh nhất từ trước đến giờ, Chris liên tiếp bị tấn công vào sườn, làm anh gần như đứng bất động chịu đòn, rất nhanh Chris đã bị Victor dồn vào góc sàn, hắn liên tiếp tung ra những đòn đánh cực mạnh, dường như Chris đã đứng im chịu trận, cũng rất may tiếng chuông hết hiệp đã vang lên, kết thúc hiệp một làm cho mọi người yêu quý Chris đều không không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi đối thủ đã chơi trên cơ hoàn toàn so với nhà vô địch bước vào hiệp đấu thứ hai. Victor tung ra một loạt những cú đấm móc nguy hiểm, Chris cũng vì thế mà bị ép vào góc sàn, anh bị đối thủ tấn công mà không sao chống đỡ được. Lúc này Chris chẳng khác nào một bao cát cho Victor tập đấm, những cú đấm của hắn ta quá mạnh làm cho anh không thể nào đứng vững, anh phải rất cố gắng mới có thể đứng dậy, nhưng vừa đứng dậy thì đối thủ lại tung ra một cú móc trực tiếp vào sườn. Dường như sau đòn tấn công đó xương sườn Chris đã bị gãy, làm cho anh đau đớn quằn quại dưới sàn đấu TV vậy thì nó vẫn không thể đánh bại được ý chí của nhà vô địch. Hết hiệp 2 Creed gần như không còn khả năng thi đấu nữa, huấn luyện viên định báo dừng trận đấu nhưng đã bị Creed ngăn lại. Rocky xem TV mà cũng không khỏi lo lắng, khi tiếng vào hiệp 3 thì tình hình lại càng trở nên xấu hơn. Lại tiếp tục một cú đấm cực mạnh vào sườn, thấy tình hình không ổn trọng tài yêu cầu dừng trận đấu, nhưng Victor đã chơi bấn đấm thêm một cú cực mạnh, sau cú đánh Chris đã bất tỉnh nằm dài trên sàn, dường như thảm kịch lại một lần nữa lặp lại, không ai có thể bình tĩnh được khi nhìn thấy cảnh này, khi anh được đưa đến bệnh viện thì rất may đã giữ lại được mạng sống. Bác sĩ bảo anh đã bị gãy xương sườn vỡ thận và chấn động não Tuy vậy thì chỉ cần nghỉ ngơi mọi thứ sẽ ổn Huấn luyện viên sau đó thông báo Bởi vì Victor đã phạm luật nên đai vô địch vẫn ở lại với Chris Tuy vậy thì ai cũng hiểu trận đấu đó Chris đã thất bại thảm hại Đây có lẽ là một bước lùi trong sự nghiệp của anh Điều đó đẩy anh vào khủng hoảng tinh thần Lúc này với anh chẳng còn thứ gì ý nghĩa nữa, anh tự cô lập mình với mọi thứ xung quanh, còn Victor lại trở nên cực kỳ nổi tiếng sau trận đánh với Quyết. Hai cha con hắn được chào đón trở lại nước Nga, mà sau mỗi trận đấu thì hắn ta lại gửi một lời thách đấu với nam chính, mỗi lần như thế tâm trạng Quyết lại xấu đi, đến một ngày Rocky bất ngờ xuất hiện trong nhà Quyết, ông lo cho cậu học trò vì thế muốn giúp cậu thoát khỏi bóng đen tâm trạng đó. Đúng lúc này Chris nhận được một cuộc điện thoại Taylor đã sắp sinh đứa con của anh ở bệnh viện, sắp được làm cha Chris dường như đã chút bỏ được gánh nặng tuy anh mất đi một trận đấu nhưng lại nhận được một món quà vô giá từ Thượng Đế và cũng phải đến bây giờ anh mới nhận ra mục đích chiến đấu từ bây giờ trở đi của anh là gia đình Chris đến tìm Rocky và xin ông tiếp tục huấn luyện cho mình. Thấy được quyết tâm của cậu học trò, ông cũng không muốn để anh rơi vào nguy hiểm thêm một lần nữa. Rocky quyết định sẽ cùng nhau sát cánh với Creed trong trận tái đấu này. Sau đó ông đưa Creed đến một sa mạc, ở đây là nơi luyện tập của những võ sĩ muốn làm lại từ đầu. Những giáo án vô cùng khắc nghiệt đã được chuẩn bị cho Creed. Rocky bắt học trò phải lấy búa tạ đập đất để luyện tập sức mạnh đôi tay. Tiếp theo là chạy bộ trên sa mạc rồi lấy bóng cao su đánh liên tục vào bụng để luyện độ chịu đòn. Bài tập đó làm cậu không thể thở nổi. Tiếp theo là đứng trong lốp ô tô để đánh cận chiến với đối thủ. Nó sẽ tạo cho Chris khả năng đánh cận chiến cùng với sự quyết tâm Chris ngày càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh những bài tập này đã không thể nào làm khó được Chris nữa. Dường như sức mạnh của anh đã khác xưa rất nhiều, không lâu sau thì ngày quyết đấu cũng đến. Trận tái đấu này được tổ chức trên nước Nga sân nhà của Victor, thi đấu ở sân nhà hắn có lợi thế không nhỏ với trọng tài. Nếu muốn thắng bọn họ phải giải quyết trận đấu này bằng một trận đấu knockout, nhưng Victor sẽ không để cho Chris làm việc đó dễ dàng. Đây có lẽ sẽ là một trận tử chiến giữa hai người. Một cuộc đấu có quá nhiều duyên nợ tiếng chuông vang lên cả hai võ sĩ bắt đầu cuộc chiến. Ở lần tái đấu này Creed đã có được sự linh hoạt hơn, anh liên tục tránh được những đòn tấn công của đối thủ và trả lại hắn bằng một loạt đòn đánh vào mặt tuy vậy thì cũng không làm tổn thương được Victor, rồi hắn phản đòn dồn Creed vào góc sàn, nhưng tất cả đòn đánh của hắn đều bị anh tránh được. Sau đó trả đòn bằng một móc trái siêu mạnh cả hai sau đó chơi ăn miếng trả miếng. Cũng đúng lúc này tiếng chuông hết hiệp vang lên. Sau hiệp một Victor vô cùng bất ngờ với lần trở lại này của Chris. Anh cứ như một người khác vậy cùng với lời động viên của Rocky Chris tràn đầy sự tự tin ở hiệp tiếp theo. Khi hiệp 2 mới bắt đầu thì đối thủ đã điên cuồng tấn công. Hắn rất nóng lòng để giải quyết trận đấu này. Nhưng Creed cũng không phải dạng vừa, anh không còn đứng im chịu trận như lần đấu trước tuy vậy với sự điên cuồng của đối thủ thì Creed vẫn không thể nào phòng thủ hết được, anh bị ăn một cú đấm trực diện, phải mất vài giây Creed mới có thể hồi phục lại được nhưng vừa đứng dậy thì lại bị ăn hai cú đánh mạnh vãi nổi, đó cũng là đòn đánh cuối cùng của hiệp đấu thứ hai. Mọi người đều hiểu hiệp đấu vừa rồi Victor đã trên cơ hoàn toàn grid, lúc này Rocky lại nhắc nhở hãy áp dụng những bài tập áp sát hắn và tung ra những cú phản đòn chất lượng. Quả nhiên đầu hiệp 3 grid đã áp sát và tấn công liên tục một cú móc tuyệt đẹp làm cho Victor méo cả mồm. Đến hiệp 4 là sự đáp trả của đối thủ, những đòn đánh quá mạnh mẽ đã làm grid trực tiếp nằm sàn lần 2. Tuy vậy thì nam chính vẫn không hề bỏ cuộc Rocky không ngừng nhắc nhở anh phải bình tĩnh tìm ra sơ hở và nắm lấy cơ hội, làm theo lời dặn Chris dồn được hắn ta vào góc mà tấn công như vũ bão, sau một hồi ăn đòn thì mắt Victor cuối cùng cũng phải chảy máu, tiếp theo là hai đòn chí mạng vào mặt của hắn, nhưng điều đó đã làm Victor cay cú, anh ta lại dở trò chơi bẩn khóa tay đấm trực diện vào sườn Chris. Những cái xương sườn đã bị gãy sau cú chơi xấu đó làm cho mọi người vô cùng căm phẫn, còn Chris thì tỏ ra vô cùng đau đớn. Lúc này Rocky đã hỏi cháu có muốn dừng trận đấu không, không một lời do dự Chris vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng. Ở trận đấu tiếp theo này Victor sẽ cố để kết thúc trận đấu, đây đã là hiệp đấu thứ 10 với lợi thế Victor liên tiếp đánh vào xương sườn gãy của Chris, cộng với một cú móc trái thẳng vào mặt đã làm Chris nằm sàn ngay lập tức cơn đau khủng khiếp làm cho anh không thể nào đứng dậy cùng với sự khích lệ của mọi người con quái vật trong Chris dường như đã thức tỉnh anh ném cơn đau và từ từ đứng dậy. Lúc này anh chỉ có thể thi đấu bằng một tay, nhưng đó là những bài học anh đã được nếm trải khi tập trên sa mạc một kết hợp với cú móc sở trường anh đã cho đối thủ lần đầu tiên được năm sàn. Đây có lẽ là bước ngoặt của trận đấu, tuy vậy hắn ta vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Lúc này Victor đang bỏ xa về điểm số hắn chỉ cần đứng vững là sẽ vô địch nhưng quyết không cho chuyện đó xảy ra bằng những đòn tấn công mạnh không tưởng đã trực tiếp khiến hắn ta nằm sàn lần hai. Chỉ còn chút sức lực cuối cùng thì hắn ta vẫn ngoan cố đứng dậy, đứng dậy làm gì để rồi lại bị ăn đấm, lúc này Victor lại trở thành bao cát cho Chris tập đấm, thấy con trai gặp nguy hiểm Ivan đã ném khăn trắng xin hàng ngay sau đó, như vậy bằng ý chí và lòng quyết tâm Chris đã thành công bảo vệ được đai vô địch, hơn thế nữa là anh đã báo thù được cho người cha đã chết. Không có gì tuyệt vời hơn khi chiến thắng một cuộc chiến trên sân đối thủ, một trận thắng quá thuyết phục đã làm cho người Nga phải đứng dậy vỗ tay cho võ sĩ người Mỹ. Cuộc chiến đã kết thúc cũng đến lúc phải trở về nhà, anh đến trước mộ người cha nói với ông rằng con đã làm được và còn cho ông xem người cháu nội và cô con dâu xinh đẹp. Phim đến đây cũng hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo. Bye bye!